Xin chào tất cả anh em thì à, ngày hôm nay cơ sở tôi lại tiếp tục có thời gian dành để làm cho anh em review cho anh em và giới thiệu đến cho anh em những cái bộ đồ chơi bầu cua bịp để cho anh em ra sòng sới anh em đi chơi giúp cho anh em có cái tỷ lệ chiến thắng đó khi anh em đi à, đánh bầu cua bịp lắc bịp bầu cua ở ngoài sòng sới anh em nhé thì uh, cái bộ đồ chơi mà ngày hôm nay cơ sở chúng tôi muốn giới thiệu đến cho anh em đó chính là cái bộ đồ chơi hột bầu cua báo dung 6 mặt anh em nhé đó thì uh, anh em cũng đã biết cái bộ đồ chơi bầu cua bịp báo dung 6 mặt này nó như thế nào và cái cách chơi của nó ra làm sao nó báo chuẩn xác cho anh em được bao nhiêu phần trăm anh em nhé đó thì uh, như anh em mà đã từng sử dụng qua những cái bộ sản phẩm của bên cơ sở bên tôi hay là cái bộ uh, bộ cua bịp bao dung sáu mặt này đó, thì anh em cũng biết là cái bộ đồ chơi bộ cua bịp hột bầu cua báo dung sáu mặt này nó báo chuẩn xác cho anh em và nó hiệu quả như thế nào anh em nhé đó thì uh, cơ sở bên tôi cung cấp cho anh em uh, những cái bộ đồ chơi bộ cua bịp mới nhất 2020 mới nhất 2021 mới nhất thị trường hiện nay để cho anh em uh, có thêm tỷ lệ chiến thắng khi anh em ra sòng dưới chơi thì à, không làm mất nhiều thời gian của anh em thì bây giờ tôi sẽ giới thiệu sơ qua cho anh em để anh em có thể à, hiểu rõ hơn về cái bộ đồ chơi bầu cua bịp này đó thì à, giới thiệu với anh em đây nó chính là một hột bầu cua mà tôi đã làm sẵn chip 6 mặt vô bên trong một hột này anh em nhé đó thì anh em ra sòng sới chơi thì anh em đưa một hột duy nhất này vô sòng sới này là anh em đã nắm cái phần chiến thắng ở trong tay rồi đó, anh em đưa một hột cũng được mà đưa ba hột cũng được anh em nhé đó thì đây giới thiệu với anh em đây nó chính là cái máy để nó báo cho anh em biết bên trong này sẽ có những cái mặt gì về đó khi anh em đi chơi này thì anh em thấy ở đây nó có một cái nút công tắc khởi động anh em gạt nó rung cho anh em một nhịp là anh em cứ thế anh em chơi thôi cái máy này thì anh em có thể nhét vào túi áo túi quần hay là bất cứ đâu mà anh em muốn đó, là anh em đã nắm cái phần thắng ở trong tay rồi anh em nhé thì ờ, đây nó chính là cái công thức dung của cái bộ đồ chơi bầu cua bịp báo dung 6 mặt này đó, mỗi một cái bộ đồ chơi thì nó sẽ có cái công thức dung khác nhau anh em nhé thì ở đây nó chính là những cái máy uh, báo máy ờ, uh, 6 mặt như này đó, thì ở bên trong nó có chip nhưng tôi không làm vô hột đó, tôi để rời anh em nhé thì uh, bây giờ tôi sẽ đi vào tôi test luôn cho anh em xem là cái bộ đồ chơi bầu cua bịp này nó hiệu quả như thế nào và nó báo chuẩn xác ra sao anh em nhé thì bây giờ tôi sẽ gạt nút công tắc khởi động này đó, tôi cho hai hột này vô đây à, tôi sẽ cầm cái máy này ở tay để à, tôi cảm nhận độ rung của nó anh em nhé vì à, cái máy này rung rất là êm rất là nhỏ chỉ có một mình anh em cầm máy thì anh em mới biết được rằng là nó báo rung hay là không anh em nhé tôi để dưới này thì anh em cũng không thể nào biết được nó có rung hay không thì bây giờ tôi sẽ cầm ở tay tôi lắc test cho anh em xem có mặt nào về tôi sẽ báo cho anh em biết anh em nhé đó thì cái chén này máy báo cho tôi biết là bên trong này có bầu anh em nhé máy rung một ngắn một ngắn thì chắc chắn anh em đánh bầu đúng không ạ khui cho anh em đó cá tôm và bầu cực kỳ là hiệu quả và chuẩn xác anh em nhé chỉ mất vài giây là máy báo anh em nhé đó tiếp tục test cho anh em này tiếp tục chén thứ hai chén thứ hai thì à, máy báo cho tôi biết bên trong này có cá Đấy, máy báo không dung Đấy, thì anh em đánh cá anh em nhé đó khu cho anh em gà bầu và cá anh em nhé đó cực kỳ là chuẩn xác luôn anh em nhé chỉ mất vài giây là nó bắt được uh, cái nhịp dung anh em nhé tiếp tục test cho anh em thêm vài chén nữa để cho anh em cảm nhận xem rằng là cái bộ đồ chơi bầu cua bịp một bầu cua báo dung sáu mặt này nó như thế nào để cho anh em xem tiếp tục chén thứ ba thì à, máy báo bên trong này hai dài này hai dài thì chắc chắn với có gà đúng không anh em đây công thức dung có gà có gà thì à, tôi sẽ đánh gà đó khui cho anh em chén này à, anh em đặt to to lên xíu nhá bởi vì mình nắm phần thắng ở trong tay mà khui cho anh em này đó tôm tôm và gà đúng không anh em đó thì anh em sử dụng cái bộ đồ chơi bầu cua bịp hột bầu cua báo dung 6 mặt này để anh em ra sòng sới chơi thì anh em không muốn cửa thua anh em nhé đó anh em có cái tỷ lệ chiến thắng lên đến 80 90 phần trăm anh em không cần phải lo sợ vấn đề gì cả đó thì tiếp tục test cho anh em chén này máy báo bên trong này à, có tôm nó máy rung hai ngắn này đó tôi sẽ đặt tôm đó, khui cho anh em nai gà và tôm anh em nhé đó anh em thấy không ạ cái bộ đồ chơi bầu cua bịp này báo cho anh em cực kỳ là chuẩn xác anh em nhé thì à, khi anh em mà có hứng thú muốn sở hữu cho mình cái bộ đồ chơi bầu cua bịp một bầu cua báo dung 6 mặt này để anh em ra sòng sới anh em chơi đi đánh bầu cua bịp đi lắc bịp bầu cua có cái tỷ lệ chiến thắng thì anh em hãy liên hệ với tôi số điện thoại ở trên màn hình anh em nhé đó thì anh em liên hệ thì được tư vấn 24 trên 24 đó, bất kể lúc nào anh em muốn đó, và anh em có thể đến trực tiếp cơ sở để anh em được mua hàng test hàng thì anh em sẽ yên tâm và anh em sẽ hiểu rõ hơn về những cái công thức dung hay là cái cách để cho anh em đi uh, chơi bầu cua hiệu quả anh em nhé thì khi anh em lên cơ sở thì uh, tôi sẽ chia sẻ thêm cho anh em những cái kinh nghiệm hay là những cái mẹo để cho anh em đi chơi bầu cua bịp cách chơi bầu cua hiệu quả nhất anh em nhé thì uh, anh em nào mà đang xem video hãy đăng ký kênh để anh em được uh, cập nhật những video mới nhất mà cơ sở bên tôi sẽ đăng tải lên để cho anh em tham khảo và sở hữu cho mình cái bộ đồ chơi mang lại cho anh em cái tỷ lệ chiến thắng anh em nhé thì video ngày hôm nay tôi làm đến đây là kết thúc xin chào tất cả anh em chúc anh em đi chơi ở sòng sới may mắn anh em nhé